Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Thủ đô Hà Nội hiện có 8 cây cầu bắc qua sông Hồng. Trong đó, 6 cây cầu ở nội thành phải đối mặt với tình trạng ùn tắc ngày càng gia tăng. Bởi vậy, khi cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đi vào khởi công, người dân đã hết sức mong ngóng ngày cây cầu chính thức đi vào hoạt động. Hiện tại, cầu Vĩnh Tuy 2 đang thi công. Người tham gia giao thông vật vã di chuyển hàng ngày qua điểm thắt cổ chai, rẽ xuống đường Nguyễn Khoái hay Minh Khai –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 là một trong những dự án nằm trong danh mục công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội. Mục tiêu hoàn thiện toàn bộ đường vành đai 2 của thành phố, tăng cường khả năng lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng cao giữa trung tâm thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thủ đô. Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 được khởi công từ tháng 1 năm 2021 với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng sau gần 2 năm triển khai, các đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trụ cầu giữa lòng sông, dự kiến hoàn thành trước tháng 6 năm 2023. Cầu có thiết kế giống với cầu Vĩnh Tuy 1, với tổng chiều dài và đường dẫn là hơn 3,4 km. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư các công trình giao thông Hà Nội, chủ đầu tư của dự án, hiện đã cơ bản hoàn thành trụ cầu, còn đường dẫn vượt bãi sông đang hoàn thiện dần. Để đáp ứng tiến độ và đạt được khối lượng công việc trên, công trường cầu Vĩnh Tuy 2 đang có hơn 500 cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công 24 trên 24 giờ. Đơn vị thi công đã huy động xà lan 1.000 đến 2.000 tấn và 4 giàn khoan cùng hệ nổi thi công phần móng cọc ở dưới lòng sông để phục vụ phá rỡ hai nhịp cầu tạm. Các đơn vị thi công lắp đặt đèn báo hiệu ở hàng rào chắn 129m mặt cầu phía quận Hai Bà Trưng, đồng thời điều chỉnh giải phân cách giữa cầu cho phù hợp. Theo thiết kế, cây cầu nằm cạnh cầu Vĩnh Tuy 1, cách 2 mét, thông xe từ năm 2010. Sau khi hoàn thành, cầu Vĩnh Tuy 2 và Vĩnh Tuy 1 sẽ có tổng cộng 8 làn xe. Theo đó, cầu Vĩnh Tuy 1 chỉ còn một chiều, 4 làn xe, lưu thông theo hướng vào trung tâm thành phố Hà Nội. Cầu vĩnh Tuy 2 4 làn xe, lưu thông theo hướng từ trung tâm thành phố Hà Nội sang Long Biên. Trên mỗi cầu 4 làn xe gồm có 2 làn xe cơ giới, một làn xe buýt, một làn xe tổng hợp và giải đường đi bộ. Do cầu Vĩnh Tuy 2 ngay cạnh cầu Vĩnh Tuy 1 nên quá trình cầu lắp vật tư, thiết bị trên sông bị hạn chế vì vừa phải đảm bảo an toàn, tránh tác động ảnh hưởng đến cầu cũ, song tiến độ của dự án vẫn luôn được đảm bảo. Cầu Vĩnh Tuy 2 được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, chịu được động đất cấp 8. Hiện nay, một phần trụ cầu, mặt đường bê tông cơ bản hoàn thiện, còn một số điểm nhỏ cần đổ bê tông đang dang dở, chờ công nhân hàn kết nối phần khung thép. Các hạng mục khác như làn can, hệ thống thoát nước, Bề mặt cầu sẽ được thi công ngay sau khi hoàn thành hợp lòng. Cầu Vĩnh Tuy 2 được thiết kế 53 nhịp, trong đó 44 nhịp super T, 3 nhịp đúc hẫng và 6 nhịp dầm liên tục bắn rỗng đúc trên đà giáo. Hiện các gói thầu thi công cầu cạn phía Long Biên đã được nhà thầu hoàn thành thân trụ và đang hoàn thiện kết cấu phần trên cầu một phần đường dẫn lên cầu đã được chảy nhựa. Trung quy lại, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 kể từ khi khởi công ngày 9 tháng 1 năm 2021, đến nay khối lượng công việc trên công trường ước đạt 70%. Theo kế hoạch, dự án này sẽ hoàn thành hợp long các nhịp chính trước ngày 30 tháng 6 năm 2023, hoàn thành các hạng mục còn lại – đúc gờ bê tông lần can, khe co giãn, cây xanh, chiếu sáng, thả mặt cầu, sơn kẻ tổ chức giao thông, xong trong tháng 9 năm 2023 và khánh thành dịp mùng 10 tháng 10 năm 2023. Cầu Vĩnh Tuy 2 là một trong những công trình trọng điểm cấp bách của thành phố Hà Nội. Sau khi hoàn thành, khớp nối với đường vành đai 2 trên cao, sẽ tạo thành trục giao thông hoàn chỉnh từ trung tâm Hà Nội tới khu vực phía Bắc và Đông Bắc của thành phố. Cầu sẽ giảm áp lực cho tuyến giao thông trọng điểm của thủ đô, nhất là giảm lưu lượng xe trên cầu Thanh Trì và đường vành đai 3. Nói thì nói vậy, và đó cũng là những kỳ vọng chúng ta dành cho cầu Vĩnh Tuy 2 này khi đưa vào khai thác. Nhưng hãy nhìn sang cầu Vĩnh Tuy 1 để có thể rút ra được những kinh nghiệm sâu sắc và những bài học đã có. Cầu Vĩnh Tuy 1 khánh thành dịp nghìn năm Thăng Long Hà Nội năm 2010. Khi đó, cây cầu cũng ra sao kỳ vọng về hoàn thiện hạ tầng kết nối. Nhưng ngoài việc mọc lên các siêu dự án bất động sản ở phạm vi hai đầu cầu, thì chức năng kết nối nhanh chóng bị chập chờn do tắc đường như cơm bữa. Giai đoạn 2 của cây cầu này cũng bị chậm gần 10 năm so với kế hoạch ban đầu. Tất nhiên, không một cây cầu nào được quy hoạch cho tầm nhìn 10 năm hay 20 năm, mà đều đặt trong các quy hoạch chung và dài hạn của giao thông đô thị, của địa phương và liên kết vùng, và đều có tính toán, dự báo về lưu lượng, đủ để nó hoàn thành trọng trách trước khi có những công trình tầm cỡ tiếp theo. Tuy vậy, thực tế đã chứng minh dự báo bị chạch quá xa, hoặc hiện thực đã sai khác quá nhiều so với những gì nó được quy hoạch. Chưa kể, những họng giao thông rót thẳng từ cửa ngõ vào trung tâm, khiến mỗi khi thông một cây cầu, các nút giao kế cận ở nội đô lập tức bị nghẹn. Về lý thuyết, những khả năng này hoàn toàn có thể lặp lại với công trình sắp tới, nếu như quá trình thiết kế dự án không làm chặt